my revenge. Blade Fury! Whoa, oh, I feel dizzy. Live by the sword, kill by the sword. Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối cuối tuần <laughs> Và tôi ờ, xin chúc anh em có một cái buổi tối cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên người thân Và cũng có những cái phút giây giải trí thư giãn khi xem cái clip này của tôi và cũng rất lấy làm cảm ơn các anh em đã chọn cái clip này Nó làm cái nguồn giải trí cho anh em nhân dịp cuối tuần Cảm ơn anh em rất nhiều Đoạn đầu clip như thường lệ tôi sẽ dành cái thời gian đoạn đầu clip để cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh Tuy nhiên là hôm nay tôi phải nói thật là tôi hơi vội Đấy là tôi chưa kịp tổng kết Rất là xin lỗi các anh em và tôi sẽ tổng kết lại Các anh em đã ủng hộ cho kênh cũng như đăng ký hội viên mới Và gửi lời cảm ơn ở trong clip sau anh em nhé Đầu game cho hai con Scottman anh em ạ Khả năng lên hai sao là sớm luôn Đồ thì ở đây tôi nhận thấy là có cái giáp thép là có thể ghép được này Nếu mà chơi Wario thì cái giáp thép nó cũng rất là ok nhá Đồ game Rồi còn cái món đồ còn lại thì từ từ đã Tôi cũng chưa ghép được cái gì cả Ok Warrior thì thực ra meta này chơi thì cũng vẫn là ok Đấy Theo tôi đánh giá là vẫn ok Bởi vì là nhiều người chơi ở rank queen là được tốt mà Cái bộ 9 warrior ấy Tại sao mà nó lại mạnh Thực ra ấy 9 warrior thì nó sẽ mạnh khi mà trong cái trận đấu nó có nhiều gladiator Đấy, khẳng định là như thế Nhiều gladiator, gladiator bắn nó phản chết thôi Tuy nhiên là có một vài Gladiator thì nó cũng không sợ Nếu mà Gladiator kiểu bắn trưởng thì nó cũng sẽ không sợ cái bộ Warrior Nhưng mà nếu mà Gladiator mà kiểu đánh tay ấy à, Đánh tay thì là rất sợ nhá Nếu mà Gladiator đánh tay thì nó lại rất sợ là cái bọn của Warrior, 9 Warrior <laughs> Sói này Thế này chơi Warrior luôn nhỉ hay là chơi human Thực ra thì chơi human thì cũng được nhưng mà lấy đồ bố rồi Nếu mà khoan lấy đồ thì có thể là chúng ta chơi chuyển sang human chơi cũng ok đấy Đồ lấy hơi sớm, chốt hơi sớm <clears throat> Nếu mà chơi human thì tôi sẽ lấy cái cái cái ờ, xung kích hoặc là cái huyết trượng xong rồi lấy một cái uh, viên ma lăng Đấy Từ từ đã để xem đã Ví dụ bây giờ cho con già có khi quay xe <laughs> Giờ chơi ra con già quay xe nha anh em nhá còn những cái con khác thì thì thì, thì không Nó phải sang con già sớm cơ Con già con Dragon Clyde ấy, hai con đấy nó khó ra Chơi ở trong cái bộ Human nó nó, nó chơi cái, cái hai con đấy là, là hai con quan trọng nhất Nó phải ra hai con đấy Còn nếu không thì thôi anh em ạ Bây giờ nó đang ra Warrior nó đang form bài Cứ chơi Warrior cũng được Tôi thấy có rất nhiều anh em là chơi Warrior đần Nhưng mà thực ra Warrior là nếu mà nói mà xét gọi là một cách công bằng công tâm nhất ở trong meta này thì nó cũng không có đần làm đâu anh em ạ <laughs> tôi, tôi thấy là nó không có đần nó không ngại rất nhiều bộ nhá nó không ngại rất nhiều bộ anh em bây giờ tôi, tôi điểm qua một chút về những cái bộ mà nó đang hot bây giờ anh em có thể kể đến như là cái bộ uh, à, creator hay là cái bộ beat đúng không hay là bộ Clyde đấy thì nó đều ăn được mà nó đâu có ngán đâu kể cả là là đỏ cũng chưa chắc là đang ngán đỏ đâu nhá Warrior này sợ nhất là gì? 9m 9m là rất sợ 9m rồi thì gót Warlock Nhưng mà những cái bộ đấy thì lại rất là ít người chơi uh, ờ, Warrior thì còn sợ thêm cái bộ 9 giờ Dạo này cũng khá nhiều người chơi 9, 9 Feather Thì cũng phải cẩn thận với 9 giờ Thế thôi Còn những cái bộ còn lại như là Greater Beat thì nó đâu có ngại đâu Thậm chí là còn đấm Beat Greater như con Thế thì tại sao nó lại gọi là nó là đần <laughs> Tôi chưa hiểu là cái cái định nghĩa đần là sao <clears throat> Warrior rất mạnh nha anh em nhá Mà nó cũng khá là dễ nó có thể chuyển bài được Trong cái giai đoạn late game Tất nhiên là nếu mà nói cái bộ Warrior nó dễ counter thì tôi cũng không phủ nhận Nó cũng khá là dễ counter Nhưng mà cũng không phải là yếu nếu mà trong cái trường hợp người chơi anh em Tôi có nói rất nhiều lần trong những cái clip rồi Trò chơi là của 8 người anh em ạ Chứ không phải là trò chơi là chỉ có một với một Đấy, thế nên là có một cái câu chuyện nó rất là là, là dễ để có thể là, là nhận ra là nếu mà so một cái bộ 9 Warrior trong meta hiện tại với đa số những cái đội hình thì nó đều ăn được mà. Đúng không? Đấy, được đấy, được đấy anh em ạ. Được đấy, có khi là chơi Wario. Được đấy. Mặc dù là có một cái cửa kiểu cửa sáng kiểu khác nhá Là vừa nãy là tôi thấy là có một cái con Fallen Witcher là nếu mà tôi mua tôi chơi thì cũng rất là ok đấy Chơi chuyển sang là Witcher, chơi Witcher cũng được Witcher cũng mạnh Ờ Đấy nhưng mà thôi Bài này ra nhiều cặp Warrior đấy anh em nhìn thấy <laughs> Tôi mà mua Lava Saman là nó 5 cặp ở trên bàn cờ đấy anh em Tới 5 cặp Warrior thì tôi nghĩ khả năng là, là Bây giờ thực ra vẫn chưa thấy mạnh đâu bây giờ vẫn có thể thua nhưng mà tí nữa rồi anh em xem là có liệu có thua nổi không đấy những cái cặp này mà nó, nó lên hai nó ù một phát thôi thì tôi đánh chỗ thắng luôn đi anh em ạ ăn được nổi này không này thì có vẻ như là u vẫn ăn được cái u khó khó khó khó khó khó khó khó ăn được không ăn được không hai con sói cơ mà hai con sói cơ mà u ăn được luôn anh em ơi hay quá nhở có chuỗi luôn này Ui 6 warrior này Hay quá 6 warrior này nói chung là mạnh rồi Ổn rồi Và bây giờ chỉ cần lên hai thôi anh em ạ bốn cặp chưa lên được hai sao Berserker Ơ cái thằng kia nó cứ sang nó soi tôi thế nhở Ủa làm gì đấy làm gì đấy bạn ơi có cái gì mà mà soi Có gì đâu mà soi <laughs> Soi cái gì nhỉ <clears throat> À soi để ăn à À soi đấy xếp cờ để ăn đấy mà Ok Khả năng thua rồi anh em ạ Chín trông nó có vẻ hơi to Chính ra là là, là sáu warrior này không mạnh bằng là Nếu mà vừa nãy mà tôi Tôi tôi, tôi lấy thêm con sói vào khi mạnh hơn được Cặp đỏ mạnh hơn không Ui mạnh hơn à Ui tôi mạnh hơn này Tôi ăn được nó không nó còn hai con nó còn hai con ui ui ui ui ui ui ui cảm ơn nhá trời ạ à. được đấy đùa thật cứ nghĩ là là tèo rồi nhưng mà cuối cùng cắt được cả chuỗi nó luôn ạ à. trời ổn đấy nhở ở đây anh em thấy chưa ôi rồi ôi mạnh thế này mà anh em kêu mạnh ấy chứ anh em nhìn cái thằng thằng goblin vừa lấy không hai con hai sao Thế mà warrior đần vẫn ăn được đấy anh em ạ. À. Tôi không biết là cái đần của anh em nó là đần như thế nào đây. <laughs> Ui bây giờ bọn nó sang bọn nó soi tôi này. Trông nó kiểu là là toàn một sao nhưng mà vẫn có chuỗi ấy. Đấy, kiểu như là dễ ăn lắm á. Trận này có hai thằng eco trắng rau sau là là cũng sẽ cắt chuỗi thôi, bỏ bỏ cờ thôi. Ơ kìa, nhưng mà sao cái thằng cái thằng Trung Quốc nó lại bỏ hết cờ ra vậy Ui <laughs> rồi anh em ơi Cái thằng Trung Quốc luôn là nó eco luôn cả rau quái anh em ạ Dã man thật sự Chắc là ông ông quên Ông quên thế nào Làm gì có chuyện eco rau quái nhở Ảo đấy nhở Bỏ bài ra eco Eco luôn rau quái ạ <laughs> Ui Ui Berserker lên hai sao luôn ạ Ui vãi đái Thôi xong rồi các bạn ơi Đấy anh em thấy chưa Tôi đã bảo rồi mà Nhiều cặp là nó dễ ù lắm Đồ này lấy cái gì? Có lên chốt cái cái hút máu nhỉ? Thực ra thì thì, thì tôi vẫn muốn là tí nữa ghép cái đồ Kira ấy. Nếu mà hút máu trừ giáp thì tí nữa sẽ khó có thể ghép được cái Kira. Từ từ đây anh em ạ, chén thánh Kira thì cũng ok. BKB <clears throat> nữa. Nói chung là thôi. Từ từ đã, bài mạnh chưa phải ghép vội anh em ạ. Có cái giáp thép được rồi. Thằng này thì cũng to đấy Nhưng mà Tôi nghĩ là tôi vẫn ăn thôi Tôi nghĩ là tôi vẫn ăn thôi Berserker 2 sao là cả một thế lực đấy Ok Ui lìa xỉu hai phát kìa Được đấy nhở Khỏe lắm anh em ơi Ốc à Up 7 kẹp Marine mà anh em ạ có thằng có hai con mèo rồi kìa Goblin nhiều thế nhở Nhiều người chơi Goblin thế Mà mà bọn nó lên hai sao nhiều cơ Nhiều người chơi Goblin nhưng mà bọn nó cũng lên hai sao nhiều cơ Thế như này Có beat này Có beat thì có mết luôn Còn chơi mết còn chơi beat Mết rồng là beat Cái thằng main top là thực ra là chơi 12 con đấy Không phải chơi Goblin đâu Ui gặp thằng Eco luôn ạ Vãi đài Bỏ hết cờ ra luôn Ok Bỏ hết cờ thì nó chắc là nó cũng nhanh xuống hố thôi Tôi nghĩ là như thế <clears throat> Chê cô đừng mơ rồi bỏ hết cờ anh em ạ Ui rồi lại còn chơi cờ lai thế xác định rồi Thằng Trung Quốc nó eco và nó chơi cờ lai Trong khi tôi là cái thằng chơi warrior Và tôi đang xanh Riêng chọn bài là đã sai lầm rồi Tôi chưa nói đến cái lối chơi Chọn bài được eco tức là được chọn bài Chơi eco là được chọn bài Đấy, chơi chuỗi thắng thì chưa chắc đã được chọn bài đâu Nhưng mà chơi eco chắc chắn được chọn bài Thế tại sao lại chọn cái bài mà đang bị counter bởi cái nhà mà đang có chuỗi thắng Đấy, thế là sai rồi Nếu mà xác định chơi eco là phải chơi cái đội hình mà counter với cái nhà có chuỗi thắng như tôi Đấy, thế là mới chuẩn Ví dụ như là chơi 9m chẳng hạn <laughs> chơi chơi Clyde cơ, 6 Clyde cơ. Đấy thôi, gặp bây giờ thì cũng đâu ăn được đâu. Không thể ăn được. Ui nó to nhở. Ui to thế. Đến bảy cắt chuỗi hả? Chết rồi, thua rồi. Không được, không được, không được, không được. Ơ ờ, được không? Được không? Được Vẫn thấy được. Vẫn thấy được. Vẫn thấy được. Ồ, vẫn thấy được. Vẫn thấy được. Ui, vẫn được, vẫn được, vẫn được. Vẫn được. Vẫn được Ui rồi ôi Berserker gánh kèo Ui hay quá Mẹ cái thằng bên top kia Nó xả tiền thì nó cắt chuỗi tôi <laughs> Nhưng mà không cắt được Đùa thật là như thế luôn To cái đái luôn này Trời ơi thế mà tôi vẫn ăn được ạ Dã man thật sự đấy Có ờ, con sói con gấu nhá Rồi kẹp cả human vào Đam thì quá thừa luôn đấy Đấy tôi còn đứng túp vào như này cơ Nhưng mà anh em biết tại sao không Anh em nhìn đi tôi đã vứt sẵn con ốc <laughs> Tính Một cú tính coi như là lé ganh <laughs> Thành công Chuẩn luôn Anh em ạ à, Đúng đấy gọi là tính trước hai ba nước rồi đấy <laughs> Để giải thích cho cái tình huống đấy Nó là một cái tình huống rất tinh tế anh em nhé nó không phải ai cũng để ý ở đâu và tôi thường tôi sẽ rất ít khi tôi chia sẻ nhưng mà thôi được rồi để tôi chia sẻ cho anh em mà tại sao nó lại là cái con ốc vừa lấy trong một lúc mà tôi bốc phép với anh em thì tôi cũng tranh thủ tôi uh, tra bảng ấy tôi lướt qua cái bảng ở hàng chờ ấy tôi thấy ở trà hàng chờ cái thằng bên top ấy là có sẵn hai con thunder spirit rồi đấy thế tôi đoán kiểu gì nó sẽ cho thunder spirit vào <laughs> kèm theo là cái bộ mết ở trong cái cái cái giai đoạn đấy là tôi đã thấy sẵn là có con uh, flame này con thunder spirit là có hai con rồi nhưng mà nó để hàng chờ anh em ạ đấy tôi sẵn sàng là bây giờ là, là <laughs> kẹp berlin vào luôn đấy anh em thấy không đánh rất cẩn thận luôn rồi đấy bây giờ lại bỏ berlin ra lại kẹp glacier này đấy rồi mà có nhiều thằng chơi mết cơ anh em ạ ui có thằng mvp mắm 6 bit rồi á vãi đái gặp chưa gặp chưa đấy ui thế thì hơi căng nhá mvp mắm chưa gặp đâu <laughs> đây đây bây giờ lại phải lấy ganh thêm phát lửa này anh em này ờ, đội hình này thì không ăn được đội hình này thì thì, thì không ăn được cái thằng đấy Nên là chúng ta lại phải tình tương kế tựu kế tiếp <laughs> dã man thật sự khó đấy mà trận này nói chung là cũng thấy nhiều thằng ở trên top phép khó chơi đấy Để xem nào làm thế nào nhở chén thánh có chén thánh rồi lấy cái chén thánh Chén thánh uh, Kira cũng lấy luôn không? Kira lấy luôn không nhỉ? Bây giờ là nếu mà muốn lấy giữ chuỗi này là phải chốt đồ <clears throat> Nếu mà không chốt đồ ấy Là cái chuỗi này chắc chắn mất Không chốt đồ chắc chắn là mất cái chuỗi Khẳng định là mất chuỗi Đấy mà chốt đồ thì có chốt cái Kira sớm không? Hơi khó nghĩ nhỉ anh em nhỉ Rồi ghép cái chén thánh trước đã Ghép cái chén thánh trước đã anh em nhé còn cái Kira thì bây giờ <clears throat> Thực ra là cũng có thể ghép được cái Kira Nhưng mà tôi đang đợi chờ cái gì ấy nhỉ Kira ghép sớm Thì nó cũng yếu, nó không mạnh lắm <clears throat> Kira nó phải phải phải phải phải Kira cơ, nó phải có Kira cơ. Còn cái đấy thực ra bây giờ nó cũng không hỗ trợ nhiều cho cái, cái sức mạnh của cái đội hình này. Đồ đấy bây giờ dồn cho Berserker mà Berserker thực ra những cái con mà nó cần tung trưởng thì mới cứ ghép cái đồ Kira Cho nó bắn trưởng sớm thôi Nhưng bây giờ tầm này tôi nói thật là tôi vẫn chưa muốn ghép cái đấy lắm Nhiều khi là ghép cái đồ Kira sớm thì nó đã thành bóp đấy anh em Nhất là khi mà gặp mấy cái thằng ờ, thằng thằng thằng, thằng ờ, chín mét ấy 9 mét được ờ, ghép Kira chẳng khác gì là là tự vả mặt Đừng im đến chết luôn mà Đấy Trận này khả năng Berserker lên ba sao ấy nhở Ui chuyện này nhiều thằng chơi mết thế Bọn nó chuyển hết sang mết rồi anh em ạ Mấy cái thằng chơi mết là lết game là nó thành 9 mết làm rồng đấy Phải cẩn thận Thôi có lẽ là tôi sẽ chốt đồ luôn anh em ơi Giữ cái chuỗi Không chốt đồ không giữ chuỗi Chốt luôn cái hút máu đi Hút máu trừ giáp anh em ạ Cái này nó ghép là an toàn hơn Kira để sau Kira để sau Kira để sau Tôi nghĩ là thế Ui vậy là còn có hai round nữa thôi hai round nữa thôi anh em ơi hai round nữa là tôi sẽ gặp cái thằng thằng thằng uh, ờ, mvp mắm đấy <clears throat> thằng này thì vô tư thằng này vô tư anh em ạ tôi tôi kẹp marine mà tôi kẹp marine tôi đánh cẩn thận lắm hai glacier 6 warrior hai marine nhưng mà cái đội hình này có ăn nổi cái thằng kia không nhở cái thằng mvp mắm nó đã đủ 6 bit kẹp với cả hai glacier rồi Tôi đánh cẩn thận tôi đã phải chốt hết đồ đấy Thua lần này thì đúng là sida luôn Nhục luôn Anh em ạ Thực ra cái đội hình này khả năng ăn nó chỉ rơi vào tầm khoảng 30% thôi Tôi là tôi vẫn chưa đủ 9 warrior Có lẽ là phải roll kiếm 9 warrior rồi up 9 thôi Roll cái xem sao Từ từ đã Không kịp nữa rồi Hy vọng chưa gặp nó đao này Hay quá gặp round 19 á Tốt quá, vẫn còn cơ hội để roll 9 war ở round sau Đấy con nào ảnh được không nhỉ Được Con này cũng được Con này tí nữa nếu mà ví dụ không ra được đủ chín World Thì kẹp thêm con nào ảnh này vào cũng ngon Ok Chưa có 9 World thì cầm tạm anh em ạ Ui Bom à Con này tận dụng được này Lên 9 luôn Lên 9 luôn anh em ạ Lên 9 kẹp bom Kẹp bom cũng được nha anh em nhá Bom cũng rất là ngon đấy <clears throat> Đánh với bít kẹp bom vào được không cần phải chín warrior đâu Có bom là ngon đấy nhá Có bom là bọn beat rất sợ bom anh em ạ Beat rất sợ bom Nó sợ những cái cái cái con mà có cái khả năng gây đam diện rộng Giải tán giải tán đám đông Ví dụ như ở đây chúng ta có thêm một con Thunder Spirit là cho vào là cũng được này Đấy Ok <laughs> Đánh rất là tận dụng luôn đấy Chưa có đủ 9 warrior anh em ạ Thì đành phải đánh thế này thôi Đấy tận dụng Hy vọng là cái quả tận dụng này của tôi nó sẽ đem lại chiến thắng cho tôi <laughs> Liệu rằng là có thể ăn được nổi không đây 6 bit Glacier Tôi nghĩ là tôi ăn được <laughs> Xin luôn cái chuối luôn này Hay quá anh em ơi Tôi đã bảo rồi Đam diện rộng nó khỏe lắm anh em ạ Ăn được là chắc luôn Ăn được là cái chắc Ăn được là cái chắc luôn Bom vẫn còn nổ phát lửa, Thôi xong rồi hay quá anh em ơi Đùa thật Thật tới như thế luôn ạ Mặc dù là chưa có 9 warrior đâu Nhưng mà đấy anh em thấy không <laughs> Quá ổn áp <clears throat> Giữ được chuôi đến tận round thứ 20 luôn Tận dụng thế này <laughs> còn ờ, gì có chuyện là, là làm sao mà mất được chuôi anh em Tận dụng với từng con bài ở trên bàn cờ Thấy con nào múc con đấy mà Không cần biết nó ở bộ nào luôn <laughs> Miễn làm sao để ăn được đối thủ Thì cho vào thôi kinh nghiệm hết rồi <laughs> Chưa nếu mà tôi là thật là nếu mà vào tay ở một cái người không có kinh nghiệm ấy Thì chắc chắn là roll bằng được ra 9 warrior luôn Đấy roll bằng được ra 9 warrior để ăn cái phát vừa rồi nhưng mà không Anh em ạ à, Làm thế nào để đỡ tốn tiền nhất nhưng mà vẫn ăn được Đấy chính là cái kinh nghiệm đấy <laughs> Thôi bốc phép vừa rồi Chuẩn bị tập trung à Ơ đây rồi đây rồi có đồ rồi anh em ơi nhưng mà roll trước đã anh em nhá Roll đã, roll đã, roll đã Đang bị đầy cái hàng chờ Bây giờ kiếm đủ 9 warrior đã này Kiếm đủ 9 war đã God ở vua này Ui Cá lông ấy hả Cá lông đều có đồ Thôi Định chuyển sang gót đỏ nhưng mà thôi không có đồ anh em ạ Chết rồi còn 5 giây Chán thế nhở Tôi bán nốt con này vậy Còn 5 giây anh em ạ <clears throat> Không kịp xử lý quả đấy Mà tầm này chắc là chưa mất chuối được đâu Tầm này chắc chưa mất chuối được đâu Còn lâu rồi mất chuối Ok Bây giờ phải kiếm được 9 warrior còn thiếu mấy con Còn thiếu một con thôi à còn thiếu một con nữa thôi Còn thiếu đúng một con nữa thôi Đùa Cho thêm một con nữa xem nào Ui giời Tesu này Cho Tesu vào Một con nữa thôi Khó thế nhở Vớ vẩn ra 9 warrior dí hẳn lên 10 luôn ý Anh em ạ <laughs> Ra 9 warrior dí thẳng lên 10 luôn Dí thẳng lên 10 kẹp Tesu vào Khỏe luôn Ổn áp Ủ Thằng này chơi Goblin Hyperon này Bom ơi này bạn ơi <laughs> Dã man thật sự Hyperon ở level thấp Nhưng mà lại ghép cái hai tia để chơi con calong, Thế thì đâu thì đéo được Sợ thật sự đấy Ui calong này bạn ơi <laughs> Mà lạ cực nhá Tôi mà tôi cứ chơi uh, Goblin thì nó không bao giờ ra hai con đấy đâu mà khi mà tôi không chơi lúc nào nó cũng ra <laughs> tôi không chơi cái bộ goblin thì nó lại rất thay ra bom đấy nó rất thay ra bom nó rất là hay ra ra ca lông thế mới ảo đấy ui ca lông hai sao rồi này lại không chơi đấy mới cay chơi chơi warrior chán đời thật sự trận này chơi gót đỏ ngon rồi đấy mãi không ra chín vua anh em ạ cay nhở Ủa thật chết rồi nhầm rồi anh em ơi Tôi phải cho hai quả bom vào chứ Để con gót đồng vua ở trên đấy kia Ui Vớ vẩn ra ngoài mất chuỗi này Thôi chết tôi rồi Đúng thật Mẹ Vãi đái ạ à. <clears throat> Hơi đen Rồn mãi đâu ra chín warrior Mất chuỗi thằng mết rồi Cay thế nhờ Ủa Chuyện này thực ra chơi gót đỏ ngon rồi đấy Bom 2, Calong 2 sao Hơi sai lầm đến từ vị trí Tuấn Cơm Lẽ ra phải để hai quả bom như này này Để như này thì thì chắc là vừa lấy là khả năng là cũng chưa chắc đã mất chuỗi đâu Nhưng mà tôi lại tôi lại bỏ cái con gót ở vua vào Quả đấy là đang rôn anh em không để ý <clears throat> Đây này, để như này là mạnh này Để như này là rất mạnh này để như này là có khi là nó không mất chuối. ví dụ như gặp thằng bít này có ăn nổi không tôi nghĩ là vẫn ăn được đấy hai quả bom cơ mà hai quả bom ở đây cơ mà được không Út đéo được á Làm gì Không Làm gì có cái chuyện đấy hai quả bom ở đây cơ mà Đấy anh em thấy không Uy tín luôn Vừa lấy sai quá anh em ạ Để hai quả bom vào Kẹp đỏ vào Bỏ con Doom ra Bỏ con góc vua ra là chưa chắc rau vừa rồi đã, đã mất chuỗi đâu Có khi là giữ chuỗi rau 25 rồi đấy <laughs> Chỉ mỗi cái là nó quá đen thôi Bây giờ vẫn chưa ra được 9 warrior Hơi cay Hơi cay đấy nhá Ui cái thằng bron Goblin sắp xuống hố rồi kìa Ảo thật sự Định chơi full 3 sao à <laughs> hai con mèo hai sao hai con mèo hai sao vẫn chưa ăn thua bây giờ phải ra mèo ba sao rồi năm 25 rồi vẫn chưa ra, ra được mèo hai sao luôn ở bảy rất là toang rồi đá ma pháp trận này lẽ ra phải chơi chơi gót anh em ạ sai lầm quá có đồ kira rồi này ui rồi đủ luôn hay quá anh em ơi từ từ đã nào chín warrior đã này 9 warrior từ từ đã con con con con bom là bán này con bom này là không dùng nữa này đủ chưa đây đủ rồi bán đi thôi bán kiếm tiền thôi anh em đây đồ dồn cho con này đó con này nó sẽ gánh tôi Kira thôi, chắc chắn thôi <clears throat> Mặc dù là chưa con Velom nhưng mà tôi sẽ roll để ra con đấy sớm thôi Orc, Merzai là Velom đều chơi được Yên tâm Thằng bên top này cũng chơi uh, chơi human kết hợp với cả mét này 6 human Nhưng mà gặp tôi lấy đâu ra sắc đâu Ăn làm sao được Secret Lancer một sao á, gánh kèo, ăn hết anh em ạ. Khỏe quá. Bây giờ tôi đang có một chút phân vân giữa cái việc là up lên 10 hay là roll mà tôi nghĩ là tôi roll đá anh em ạ. Bộ này nó vẫn hơi mỏng, roll lên 3 sao. Trong cái lúc mà roll lên 3 sao thì chúng ta kiếm kiếm kiếm cái con Velom vào. <coughs> anh em ạ. Mà, mà chưa có Velom thì, thì cứ từ từ đã up 10 thì cũng chỉ cho Kira mà thôi Đấy nhưng mà nếu mà chưa có có có con Kira thì thôi cứ để chín luôn ba sao anh em ạ cho nó khỏe tội gì Warden mạnh phết đấy chứ anh em Anh em thấy Warden ở trận này đấm gần hết rồi này <laughs> có một vài thằng thua nhưng mà còn lại đa số là thắng ơ mà trận này có rất nhiều thằng chơi mết rồng nhá mết rồng hình như được bắp cái gì đúng không có bắp cái gì không mà sao sao sao sao nhiều người chơi thế nhở ờ không hiểu là mết rồng được bắp cái gì mà nhiều người chơi đấy ui đây rồi thế roll luôn roll luôn kiếm quả trứng kiếm quả trứng nào ui đây rồi anh em ơi thế thì lên 10 lên 10 luôn Đấy Thôi con này không cần Tôi bảo tôi roll đến khi nào mà ra Velom thì tôi lên 10 thôi Trong lúc đấy tôi kiếm thêm được mấy cái con Mà tôi cần lên 3 sao nữa Con ờ, con ờ, chuyện này là có thể đưa ba con lên 3 sao Berserker lên 3 sao cũng ngon Berserker nhưng mà thiếu ba con nữa cơ Aquaman thì khả năng lên 3 sao là cao rồi Berserker với cả Scottman thì hơi khó tí Nhưng mà không sao, vẫn có thể lên Ui, trận này cũng có một thằng có mèo ba kìa Goblin ảo thật đấy Trận này ba chơi Goblin ba chơi Goblin rồi một thằng đi rồi Này mèo ba này Mèo ba đủ bộ Goblin Nhưng mà tôi có một cái con Secret Lancer có Kira ở đây thì tôi ngán đây đâu nhưng mà cũng căng ấy nhở cũng căng đấy cũng căng đấy cũng căng đấy cũng căng đấy cũng căng đấy thằng này mặc dù là tôi uh, có thể ăn được bây giờ nhưng mà thằng này nó to nên là nó sẽ ăn được những cái thằng khác đấy nên là phải phải phải phải phải cẩn thận thằng này nó ra bom khả năng cao là, là, là nó sẽ ăn những thằng khác của công công nghệ mech ấy à, nó ra là con dash spirit thì khả năng là thua rất là cao thằng này nó phải đi sớm đi bây giờ thằng này nó to đấy nhá nó không bé đâu với con mèo ba sao mà kẹp vào bộ đấy là nó gánh lắm nó khỏe lắm đấy anh em ạ ở thời điểm hiện tại là vẫn có thằng nó sẽ thua thằng đấy ví dụ như thằng bit ấy là khả năng là sẽ thua cái thằng đấy đấy thằng bit thì ừ, cái cái việc nó bị clear bởi con mèo thì nó nhanh thôi bit nó mỏng lắm anh em ạ mèo nhảy cho ba phát thì là cũng toàn cái hàng bit thôi chưa kể là có ca ca lông rồi counter bit khá nhiều đấy Tầm này tôi chắc là tôi bây giờ tôi làm gì nhỉ? Giữ tiền à? Còn lại là có như hai nhà mết. Nhà bít này. Ui, chọc chọc cũng đau đấy. Cáo chọc cũng đau đấy nhưng mà ô nhưng mà này 15 máu khi đi luôn nào này không? Có không? Không không không không. Ui nhưng mà nó to phết nhỉ Chưa đi, chưa đi nhưng mà không bạn ơi. To phết. Nóc lại Swordman còn hai con Bây giờ mà con Scarlet Lancer lên được hai sao thì ấm luôn anh em ạ Đồ này thì quá ngon rồi Thêm một cái chiến thánh nữa Chiến thánh ngon nhá, chiến thánh ngon ba tia cũng được Nói chung là đồ này nó đa dạng lắm Đồ này kể cả là hút máu trừ giáp Ghép được rất nhiều thứ nhá Nói chung là ra được cái món đồ ở round 30 này Nó ra cái gì cũng ghép được đồ luôn Lấy được rất nhiều thứ Đấy Lấy cái ờ, cái đao để ghép cái ba tia này Lấy mảnh linh hồn để ghép ghép ờ, cái hút máu trừ giáp này Và thậm chí là búa set hai ở đây Đấy, mà lấy uh, cái uh, đấy, cái gì cũng có thể ghép được mà. Bây giờ ra cái gì cũng ghép được luôn. Ừ. Rồi, luôn rồi. u lên đi lên đi lên đi lên đi lên đi aquaman aquaman aquaman aquaman ui rồi đây anh em ơi hay quá nhở được đấy rồi giải tán được cái hàng chờ là ngon rồi búa xét ngon quá nhỉ nhưng mà Secret Lancer cần lên hai <laughs> tôi vẫn cần con Secret Lancer ui mà anh em ơi anh em nhìn kìa anh em nhìn xem ai đang có một cái lượng máu mà hơn hẳn những cái người còn lại anh em thấy không vua đần của anh em đấy <laughs> vua đần đấy anh em ạ à. vua đần đấy vua này phải gọi là vua rất đần luôn đấy ui ôi đã split à càng đấy nhưng mà anh em ơi tôi có kira mà tôi sợ gì bọn này đâu thằng này nó đến nỗi mà nó yếu đến nỗi mà nó phải bỏ bọn human ra rồi để nó kẹp glacier vào rồi vẫn đi thôi ờ, chưa đi còn bốn máu khỏe quá nhở Berserker lên 3 sao lốt này Swordman lên 3 sao lốt này <laughs> Thế là xong Câu chuyện đến đây nó là kết thúc Ảo sự Trên này tôi còn không có giáp xoay rồi đấy Tôi mà có giáp xoay nữa thôi Vô địch bất bại luôn Mấy cái thằng chơi mết anh em biết tại sao bọn nó chơi mết không? bởi vì là là là là cái meta mà có ghép được là là spirit ấy đấy chơi mết xong chuyển dần sang là thành là mết spirit nhưng mà đây nó là cái cuộc đua của những cái con 5 đô anh em ạ ai ra 5 đô trước thì người để thẳng thôi bọn này chưa có 5 đô thì ăn thế nào tôi dash spirit chưa ra sao ăn được khó lắm anh em ạ warrior nó chỉ sợ dash spirit thôi ui rồi ơi anh em nhìn kìa làm gì có cửa ăn ở đâu Bây giờ nhá, chỉ cần một mình con Celeste Lancer này là nó ăn được hết Giờ lên được hai sao thì là là, là, là tiễn bạn lên đường Quá căng anh em ạ Bên <clears throat> top cũng đã phải ra đi rồi Đấy anh em thấy không Chơi đấy nhưng mà không ra được bài chịu thôi Mặc dù là cũng có ý định là chơi 12 con Chơi mết á Rồi bây giờ lấy cái, cái giáp xoay nữa Nhờ anh em nhở Xin cái giáp xoay Cái thằng mết kia tôi nghĩ là cũng sẽ xuống hố thôi Còn thằng bit này thì cũng gặp tôi thì cũng thua nhưng mà tôi hy vọng là bọn nó gặp tôi bọn nó chết sớm đi Không là để gặp cái thằng thằng thằng thằng uh, Goblin là là khó chịu lắm đấy Goblin là Dark Spirit 2 sao RO thì cũng cũng vãi đài đấy không không không không đơn giản đâu Thằng này đủ bộ 6 Goblin 6 mất rồi nhá Đừng có thua nhá Sẽ cái sơ gánh đi bạn ơi Một sao ăn nổi bọn này không nhở Hơi căng ấy nhở Mèo ba sao đẩy khiếp quá Ui tôi chết tôi rồi Không không không không không ổn rồi không ổn rồi anh em ơi Ui rồi ôi mẹ, Nó có công nghệ mất tinh hoa rồi Ôi xong rồi Ui cái thằng MVP mắm bị đẩy chết rồi kìa Bị 6 bit ở level 10 6 bit Glacier ở level 10 Bị cái thằng mết nó đẩy chết á Vãi đài Ui Căng thế nhờ Mét này là gì 3 mét thôi mà 3 mét 5 rồng mà đẩy khỏe thế nhở Chưa 6 mét mà đẩy chết được cái thằng 6 mét có Vai đái Ui Đây này nó, nó bảo này Có 3 mét trưởng phát chết cáo Ui căng đấy nhở Được đấy nhở Ồ <laughs> Ghê đấy Hay là nó bắp cái gì cái bộ này rồi Nó bắp ngầm bắp ngầm bắp ngầm Tôi nghĩ là có bắp ngầm rồi à bắp ngầm thì mới mạnh thế chứ đúng không anh em có bắp ngầm rồi có bắp ngầm rồi khả năng cao là bắp ngầm bắp ngầm của chúng tôi bắp ngầm này ơi giời vẫn còn một con sống <laughs> thế là được rồi ui anh em ơi cái thằng mết nó đấm cái thằng goblin suýt chết rồi <laughs> ảo thật đấy ô thì cái bộ đấy là là là, là ghê phết đấy nhở là, là cũng chỉ có tôi ăn được thôi à nó, nó đấm chết hết bọn kia còn mỗi mình tôi ăn được cái thằng đấy thôi À, ảo thật, vì tôi có Secret Lancer <laughs> Secret Lancer Kira ăn được cái bộ mết Còn những cái thằng còn lại Cái thằng thằng Goblin vừa bị tôi đã À vừa nó nó vừa đẩy tôi xong mà nó vừa bị cái thằng mết nó đẩy cho Ảo thật sự Đấy mà cũng bom hai đấy nhá Bom hai rồi đấy Không thể tin được luôn <clears throat> Rồi nói chung là đao sau thì luôn mạnh phát Kiếm Secret Lancer 2 sao cái Cho nó an tâm Tầm này là, ờ, là, là, là bài cửa nó sáng lắm anh em ạ à. Anh em nhìn bài nó to vãi đái luôn Bài tôi ấy Nhìn thế thôi Đấy úi rồi không cần phải rôn tự ra luôn <laughs> Thực ra tôi rôn vừa lấy từ lấy đến giờ mà anh em Còn bây giờ là thực ra là nó tính là từ những cái lần rôn trước thôi Nó không ra bây giờ nó ra Đấy nhưng mà anh em cũng có thể thấy là bây giờ tôi có khả năng là tôi nuôi thêm con đùm lên ba sao <laughs> Dã man thật sự Ui đúng thật luôn anh em ơi <clears throat> Berserker, đây rồi, còn một con nữa Berserker, ui rồi con này lên được bao sao không? Được đấy <laughs> Ảo rồi đấy, còn một con nữa thôi Còn một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con nữa thôi Berserker, Berserker, Berserker Trời chưa ra anh em ạ Rồi, bây giờ lên hai sao rồi thì sợ gì cái thằng này nữa Lên hai sao rồi thì sợ gì cái thằng này nữa bạn ơi Ôi nhưng mà sao tôi cảm giác tôi vẫn sợ hết nhở Ui tôi chết rồi Vẫn thua đấy Ảo thật đấy Ơ, ok Ok ok ok tí nữa thua vai đài thật tí nữa thì thua luôn ui nhưng mà cái thằng thằng goblin nó lại ăn được một lần nữa nó lại ăn được cái thằng thằng mết rồi nó lại có tinh hoa rồi cả sợ à, sự không hiểu cái gì luôn blink cũng ngon cái dao ghép cái gì đây, cướp điên hay gậy gai Gậy gai đi Gậy gai ngon hơn Đánh với Goblin lấy gậy gai anh em ạ Sợ thật sự Máu thì còn nhiều Nói chung là vẫn thoải mái để chơi bọn này Ồ Ê anh em ơi Tại sao ấy con con Đấy ôi không không không không không ổn Có cái gì đấy Nó rất là sai anh em ạ có một cái gì đấy mà nó rất là sai ở đây Có một cái gì đấy nó rất là sai ở đây nha anh em nhá Cái con xe Lancer của tôi nó đồ nó như thế rồi mà anh em nhìn nó bay màu nhanh cơ như nào Sao lại có thể bay màu nhanh được như thế nhở Ảo thật đấy Chết mẹ rồi không ổn rồi Khả năng cao là do con Dark Spirit anh em ạ Khả năng cao là do con Dark Spirit Lấy cái Blink nghe Lé ganh Ừ. linh ra sau tránh cái cái cái cái bãi con Dark Spirit anh em ạ. Sợ ở sự. Rồi lần này chắc là ăn được thôi. Ui kìa, anh em nhìn kìa. Hiểu hiểu sao luôn, thật. Ui, tí chết luôn đấy nhá. Ơ kìa. Vẫn thua. Ok, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, kiểu gì nhỉ? Bộ Goblin là lỗi lắm luôn đấy. Tôi không hiểu sao Warrior như này rồi mà vẫn sợ Goblin làm thì đéo nào nhở Thật sự như thế luôn á Rõ ràng là nhảy ra đằng sau rồi mà vẫn chết được thế nào nào Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn Bây giờ lại đang bị thua là nó có tinh hoa mech rôn ra một đống mech Nhưng mà thằng này có vẻ hơi đen Không ra được ca lông hay sao <laughs> Bờ linh sang bên này bạn ơi hiểu kiểu gì luôn Thằng này có ăn được không Đừng mà thua nhá Được rồi bạn ơi Như này tôi vẫn còn đầy máu bạn ơi Tôi vẫn còn đầy máu Ờ Ờ như là Ui Lại bị hack Căng quá nhờ Căng quá nhờ Nhưng mà vẫn còn nhiều máu bạn ơi Vẫn còn nhiều máu bạn ơi U u u Bạn có hai máu nhá <laughs> Bạn có hai máu nhá Nào bạn lần này bạn có ăn nổi không Cà lông vẫn một sao Chưa đủ đam bạn ơi Đát chết rồi Đát chết rồi bạn ơi Ồ, ờ, ồ ờ, như nào như nào như nào như nào trò chơi kết thúc được chưa trò chơi kết thúc được chưa <laughs> ui giời mọi cố gắng cũng chỉ là viển vông vô ích mà thôi <laughs> dã là thật sự vua đần khỏe phết anh em ạ cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này anh em thấy hay thì hãy tôi một like nhé anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Tôi kết hợp hai cái bộ trâu chó nhất ở trong game là cái bộ Glide và bộ 3 Meteorite với nhau Xem cái độ trâu của nó trâu như nào và có mạnh bằng cái clip bên phải không Clip bên phải anh em sẽ đến với cái